phần thứ nhất là chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin quan trọng của cái ngành của ngành thép phần thứ hai đấy là chúng tôi cập nhật cái kết quả kinh doanh 6 tháng hay 7 tháng của bao doanh nghiệp Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim và cuối cùng phần thứ ba đấy là chúng tôi sẽ cùng dự phóng hay là đưa ra các triển vọng bức tranh tương lai của bao doanh nghiệp này và sẽ cùng nhà đầu tư tham gia vào phần hỏi đáp bất kể quý nhà đầu tư có câu hỏi thắc mắc gì về cái nhóm ngành này hay những cổ phiếu khác thì có thể là nhắn tin hay comment ở trong cái video clip ngày hôm nay để chúng tôi có thể đọc được và chúng tôi có thể trả lời và không để quý vị đợi lâu thì chúng ta sẽ vào ngay phần đầu tiên đấy là tổng quan của ngành thép trong 7 tháng đầu năm 2021 ở slide đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái tình hình sản xuất cũng như là bán hàng của nhóm thép thì đều có cái số liệu tăng trưởng khá là tốt đối với sản xuất thì tăng 33% và bán hàng thì tăng 30,7% so với cùng kỳ à, có một cái lưu ý thì là đây là cái số lượng tăng, tăng trưởng so với cùng kỳ chứ còn nếu như mà so cái tháng này với cả những cái tháng trước đấy của các của ngành thép thì là nó cũng có sự sụt giảm tại vì đây là cái yếu tố mùa vụ thôi vì quý 3 thì sẽ là cái quý mùa mưa và cũng đang có giãn cách xã hội thì nó sẽ khiến cho cái việc là sản lượng thép là nó không được tốt như những cái quý đầu năm và sản lượng quý tư thì cũng sẽ là có nhiều cái thứ mà chúng ta sẽ đáng lo ngại một chút bởi vì đó là nó có liên quan đến cái việc dịch bệnh covid là hiện tại vẫn chưa xong và xã, xã hội thì vẫn đang giãn cách thì khi mà dịch bệnh covid mà được tiêm chủng xong và có và nới lỏng giãn cách xã hội thì lúc đấy thì cái tiêu thụ thép mới có thể là có tăng trưởng trở lại mà so với những tháng trước à, ngoài ra nữa thì tôi sẽ có một thông tin cập nhật thêm đấy là cái tình hình sản xuất cũng như bán hàng thì tiêu thụ ống thép và thép xây dựng là giảm và trong đấy thì chỉ có mặt hàng là HRC với cả tôn mạ là có tăng trưởng mạnh so với cả cùng kỳ cho nên là thành ra và ba của doanh nghiệp của chúng ta ngày hôm nay thì có Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen thì đều có những cái mặt hàng về HRC và tôn mạng này cho nên là cái kết quả kinh doanh về cơ bản mà nói thì là vẫn chưa bị ảnh hưởng mấy nếu mà nhìn theo cái tình hình bán hàng và tình hình sản xuất tiếp theo là tôi cập nhật về cái thông tin à, xuất nhập khẩu thép của 6 tháng đầu năm thì đối với nhập khẩu thì 6 tháng đầu năm 2021 thì hiện tại là thép đã nhập được Việt Nam là đã nhập 7 triệu tấn thép với trị giá là khoảng 5,780 tỷ đô thì cũng tăng là khoảng 5,92% về lượng và 44,12% về giá trị so với cả cùng kỳ năm 2020 thì chúng ta nhìn vào số liệu này cũng có thể thấy rằng là cái giá của thép được vừa rồi cũng tăng rất là mạnh và qua đấy thì là khiến cho là sản lượng chỉ tăng có 5,9% nhưng mà cái giá trị nhập khẩu thép thì lại tăng đến tận 44%. Đối với cả việc xuất khẩu thì Việt Nam hiện tại là đang xuất khẩu khoảng tầm 5,88 triệu thép với giá trị là khoảng tầm 4,5 4,52 à, tỷ đô và cái số liệu này thì cũng tăng trưởng rất là tốt là khoảng tầm 28% so với cùng kỳ và nếu và cái lượng xuất khẩu thép này thì đến được 20 quốc gia trên toàn thế giới trong đấy thì các thị trường chủ yếu mà đang tăng trưởng rất mạnh thì ở đây chúng tôi có lưu ý là có Hoa Kỳ và Trung Quốc à, Hoa Kỳ và EU là những cái thị trường mà đang rất là đẩy mạnh cái nhu cầu tiêu thụ thép trong thời gian gần đây và cũng là một trong những cái động lực tăng trưởng những cái thị trường mà có động lực tăng trưởng chính cho cả ba doanh nghiệp thép của chúng ta và sang cái câu tiếp theo thì à, sang cái slide tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói kỹ hơn là rõ ràng là nếu mà ngoài Trung Quốc ra thì chúng ta cũng thấy là hiện tại là bên Mỹ thì có tổng thống Joe Biden là cũng đã muốn chi tiêu nhiều hơn cho việc cơ sở hạ tầng cũng như là việc EU là có mục tiêu là cắt mức khí thải carbon là về không không về không thì những cái thứ này là khiến cho là cũng là khu dầu khu cộng, à, nhu cầu nhập khẩu thép của những cái đất nước này là tăng mạnh ngoài ra nữa thì là Trung Quốc cũng có cái hạn chế cái ngành công nghiệp sản xuất nặng bởi vì đó là họ sẽ đón đầu cái uh, Olympic uh, vào năm sau thì thành ra là cũng phải giảm thiểu cái khí thải thì đây là những cái động lực mà chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra các cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam là tăng cường cái khả năng xuất khẩu thép nghĩa là nguồn cung của của hồi xưa thì nguồn cung của thị trường thép thì chủ yếu là ở trong nước thì hiện tại là cũng sẽ là xuất khẩu được nhiều hơn qua đấy thì chúng ta sẽ thấy là một cái tiềm năng rất là rộng mở trong tương lai ngoài ra thì tôi có cập nhật thêm một số thông tin về những cái đề xuất của bộ tài chính liên quan đến cái thuế xuất nhập khẩu thép thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là đang có đề xuất là tăng 5% thuế xuất khẩu cũng như là đề xuất là giảm 5 đến 10 phần trăm cái thuế nhập khẩu thép vào Việt Nam thì cái này thì chắc là sẽ mời chung là sẽ đưa cho quý nhà đầu tư thêm một, một số quan điểm của research về những cái tác động này đến cái ngành thép vâng mời chung ạ vâng ờ, về ờ, cái ờ, đề xuất của bộ tài chính trong việc đánh thuế một ngoài mặt hàng xuất khẩu đặc biệt là mặt hàng phôi thép và giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng về thép xây dựng thì hiện tại thì em cập nhật thêm một chút thì thực ra là cái này có trong báo cáo của Cố Vân Tích đưa ra hồi tháng trước rồi mà bên khối phân tích thì đánh giá rằng là cái ảnh hưởng của cái ờ, đề xuất điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu này lên ờ, các cái doanh nghiệp trong trong ngành uh, doanh nghiệp niêm yết là không lớn và cập nhật thêm một chút thì hiện tại thì mới hôm qua mới đầu tuần thì bộ tài chính cũng đã công bố rằng là đã tham khảo ý kiến của vcci của công nghiệp thì quyết định rằng là hiện tại thì chắc sẽ chưa thời điểm tình hiện tại thì chưa áp dụng các cái mức thuế này vào thực tiễn nên là do đó rằng là cái ờ, cái lo ngại về cái đánh thuế xuất nhập khẩu lên các uh, mặt hàng thép thì là không có trong hình ngắn hạn và bộ đã khẳng định rằng là sẽ không có ý định này còn uh, nếu mà cái trường hợp này xảy ra thì uh, rõ ràng rằng là thép xây dựng của uh, Việt Nam thì hiện tại thì đang có mức uh, giá thành sản xuất là tương đối cạnh tranh so với các đối thủ chính đặc biệt là quốc gia là Trung Quốc quốc gia thường xuyên nhập khẩu à, xuất khẩu thép vào Việt Nam thì uh, cái lợi thế của Việt Nam mình là sản xuất bây giờ cũng ừ. khá là cạnh tranh cái thứ hai nữa là mình vẫn đang áp thuế mình đang có cái bộ uh, thuế tự vệ được uh, bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 và bên cạnh đó rằng là chưa kể các chi phí như là vận chuyển thì uh, hoàn toàn thép uh, phôi thép uh, thép nội địa ở Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh được với uh, thép của Trung Quốc cũng như là các uh, thép của các quốc gia khác nếu mà muốn trong thị trường nội địa còn uh, mặt hàng xuất khẩu phôi thì uh, cái uh, sản lượng xuất khẩu phôi của uh, năm 2020 uh, ờ, của Việt Nam mình tăng khá là cao thì chủ yếu đến từ uh, Hòa Phát và Formosa thì hiện tại thì Hòa Phát cũng đã khá là hạn chế uh, trong tháng 6 thì cái sản lượng trong à, tháng 7 thì sản lượng xuất khẩu phôi thì không không đáng kể trong tháng 8 này có bắt đầu quay quay trở lại tuy nhiên rằng vẫn ở mức thấp so với cái thời điểm năm 2020 doanh nghiệp đã có những thời điểm xuất khẩu phôi đến trong khoảng trên 100.000 đến 150.000 tấn đó cập nhật một chút uh, thì là về cái thuế xuất nhập khẩu thì ờ, sẽ ảnh hưởng không quá nhiều còn hiện tại thì thực tế thì nó cũng sẽ không xảy ra theo cái quan điểm mới đây của bộ tài chính vâng à, tôi cũng muốn ờ, chia sẻ thêm một số các thông tin hay là góc nhìn của tôi thì à, à thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc là đề xuất tăng 5% cái thuế xuất khẩu cũng như là giảm 5 đến 10 cái thuế nhập khẩu này là nó cho thấy là có một số cái thứ lo ngại của Bộ Tài chính liên quan đến cái vấn đề là giá thép bởi vì do chúng ta cũng biết rằng là cái giá thép tại Việt Nam thì vẫn đang theo như tôi hiểu thì là vẫn đang là thấp hơn một chút so với cả mặt bằng quốc tế và cũng cũng như thế là cho nên là thành ra là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp là sẵn sàng là xuất khẩu ra ngoài để mà có thể tăng thêm cái cái ờ, cái nguồn cái nguồn đầu ra cho cái sản phẩm của mình và cái việc mà Bộ Tài chính thì lo ngại rằng là và hơn thế nữa là Việt Nam thì cũng đang đẩy mạnh đầu tư công thì cũng sẽ cần là sử dụng thép thì chính vì như thế cho nên thành ra là để tránh mà cái việc là giá thép tăng quá là cao khiến cho là ảnh hưởng tới ngân sách cũng như là đầu tư công thì bộ tài chính đã đưa ra cái đề xuất này và đấy là lý do vì sao mà chúng ta thấy là trước giờ thì Việt Nam vẫn bảo hộ ngành thép nhưng mà gần đây thì lại có những cái đề xuất như vậy và cái việc này thì thành ra là các doanh nghiệp thép là cũng có cam kết rằng là sẽ sẽ là cố gắng là giữ lại cái sản lượng thép nhiều nhất có thể để mà phục vụ nhu cầu trong nước trước khi xuất khẩu thì qua đấy là chúng ta cũng thấy là cái tình hình nó cũng hòa hoãn hơn và qua đấy thì là cái sản và qua đấy thì là cái việc đề xuất này là cũng có khả năng là không xảy ra theo như chung đã cập nhật cho quý nhà đầu tư nghe và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần cuối cùng trong việc cập nhật ngành thép ngày hôm nay đấy chính là cái việc là cái diễn biến giá nguyên vật liệu sản xuất thép 7 tháng đầu năm thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại ở Việt Nam thì có hai cái loại sản xuất thép chính đấy chính là cái ờ, sản xuất thép theo phương pháp lò cao hay gọi là BOS và phương pháp sản xuất theo lò điện là ERS thì cái lò cao thì sẽ cần quặng sắt than thép tái chế và cái ờ, lò hồ quang điện thì sẽ là à, và cái lò hồ quang điện thì sẽ chỉ dùng điện với cả thép tái chế thôi thì chúng ta có thể thấy rằng là cái 6 tháng đầu năm thì xu hướng các nguyên vật liệu này sẽ tăng đã tăng mạnh rồi nhưng mà gần đây thì có vẻ như là nó đang sụt giảm nếu mà quý nhà đầu tư nhìn theo cái slide tiếp theo của chúng tôi thì không biết là chung có cái dự báo gì về cái giá than cốc hay là giá các quặng sắt mà đầu vào của nhóm ngành thép này hay không và cũng như là cái ờ, dự báo của chung về cái ờ, về cái giá thép trong tương lai thì là liệu là cái giá nguyên vật liệu nó đang có xu hướng giảm như này thì trong tương lai thì giá thép nó có giảm không bởi vì nếu mà như hiện tại chúng ta thấy là giá nguyên vật liệu à, giá thép à, giá nguyên vật liệu đang giảm mà giá bán thì vẫn đang cao thì thành ra là các doanh nghiệp thép là sẽ được hưởng lợi trong ngắn hạn là biên lợi nhuận là nó sẽ có thể là tăng đấy thì là sẽ có hai câu hỏi cho chung về cái phần này thứ nhất đấy là biên lợi nhuận của nhóm thép trong thời gian tới là có được hưởng lợi do cái giá nguyên vật liệu giảm hay không và thứ hai là xu hướng của giá nguyên vật liệu cũng như là giá thép trong thời gian sắp tới và vâng, mời Trung có thể nói cho nhà đầu tư nghe vâng à, đầu tiên thì à, nếu mà để bình luận về các mặt hàng commodity thì em à, xin dùng từ giả định hơn là dự báo của của, của riêng của phân tích thì thực tế thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái xu hướng của giá uh, ở trên cái biểu đồ mà đang sâu ra ở đây thì hiện tại thì à, giá uh, cập nhật hơn một chút thì cái giá quặng sắt thì đã giảm hiện tại các em biết là giá spot là khoảng 140 đô tức là so với vùng đỉnh ở cuối ở ờ, hồi tháng 5 thì tức là khoảng 240 thì giá quặng sắt đã giảm ở mức khá là nhiều tuy nhiên rằng là cũng phải nhận ra lại rằng là trong năm 2020 và năm 2021 đầu năm 2021 vừa qua thì à, giá quặng sắt cũng đã tăng khá cao và mức giá hiện tại thì vẫn đang ở một mức uh, rất là cao so với trung bình lịch sử của các năm trước Ờ, bên cạnh trong khi đó thì giá than cốc thì đã có những cái xu hướng phục hồi à, và đang tăng mạnh thời gian vừa qua thì ờ, cũng theo cái giá than nhiệt của thế giới thôi và à, một phần nữa là do cái nhu cầu uh, của các quốc gia nhập khẩu uh, than cốc chính từ úc như là ấn độ như là như nhật bản thì cũng đã tăng cao do vậy là đã kéo cho cái uh, giá của mặt hàng này lên, lên rất là nhiều trong khi đó thì uh, diễn biến của cái mặt hàng uh, nguyên vật liệu à, của cái đầu ra là sản phẩm thép thì thị trường nội địa trong ờ, cái tháng giãn cách xã hội là từ khoảng giữa đầu tháng 7 đến nay thì ờ, giá thép xây dựng liên tục đi ngang trong khi ờ, giá HRC thì đã tăng lên khoảng uh, gần 1.000 đô và bây giờ đang giao dịch quanh mức 950 đô tức là thấp hơn một chút so vùng đỉnh ở khoảng một tháng trước uh, thì uh, theo như uh, theo như nhận định của chúng tôi thì uh, là giá than cốc trong thời điểm ở trong thời điểm hiện tại uh, đang tăng khá là cao uh, sẽ bù đắp bởi cái giá quặng sắt thấp hơn nên là do vậy rằng là cái biên lợi nhuận có thể của các doanh nghiệp thì cũng không không được cao như các à, không à, không được cao như quý hai nữa và bên cạnh đó là một một cái luận điểm hỗ trợ cho cái việc mà nhận định rằng biên lợi nhuận không được cao như quý hai đó chính là cái giá thép của mình nó đang à, tăng trưởng à, nó đang tăng mà thực ra là không tăng nhưng mà thực ra là nếu mà tăng trưởng chậm lại thì uh, cũng có thể uh, khiến cho cái biên lợi nhuận của các quý tiếp theo giảm đi khi mà cái uh, trữ lượng về hàng tồn kho giá thấp Ờ, của các cái mặt hàng như than cốc, đá thấp chẳng hạn uh, trong các tháng trước nó dần dần mất nên do vậy rằng cổ phân tích cũng đã duy trì quan điểm của mình như cái báo cáo cập nhật gần nhất uh, nhưng mà có chiến lược giữa năm đó chính là cái uh, biên lợi nhuận sẽ bắt đầu giảm từ quý 3 trở đi uh, tuy nhiên là cái mức giảm nó sẽ không quá lớn tại vì giá thép vẫn đang duy trì mức khá là ổn định Vâng, à, cảm ơn Trung cái sự chia sẻ của Trung rất là chi tiết và sâu sắc thì uh, tôi cũng có một số cái lưu ý về quy nhau đầu tư về cái nhóm cổ phiếu thép đấy là mặc dù là cái tình hình giá nguyên vật liệu quặng sắt là có giảm tuy nhiên là nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là các nhóm thép thì sẽ có cái hàng tồn kho là duy trì là khoảng tối thiểu là 3 tháng trở lên cho nên thành ra là cái giá vốn này thì có thể nếu mà giá vốn thấp như này thì sẽ là khoảng 3 hay 4 tháng à khoảng là quý 3 hay quý 4 thì mới có giá vốn thấp trong khi đấy thì là có cái chúng ta cũng có thể là cái sự chững lại của cái đà tăng giá thép và trong cái thời gian tới thì là giá vốn về mặt hàng về cái ờ, nguyên vật liệu đầu vào thì nó cũng sẽ tăng qua bởi vì do là những cái tháng đầu năm thì nguyên vật liệu cũng tăng thì thành ra là bên phân tích là cũng có một cái dự đoán rằng là cái biên lợi nhuận của nhóm thép là có thể là sẽ giảm nhẹ nhưng mà sẽ không giảm quá mạnh so với cả cái ờ, những cái quý đầu năm vừa rồi và đấy là cái ờ, tổng hợp của chúng tôi về cái nhóm ngành thép ngày hôm nay đấy là thứ nhất là về cái tình hình tiêu thụ tại trong nước thì so với cả năm ngoái thì vẫn tốt tuy nhiên là do cao điểm à, do mùa mưa cũng như là cái quý này thì đang có dính dịch covid cho nên là thành ra là cũng không thể cao được như so với cả những cái tháng đầu năm ngoài ra nữa thì là cái nhu cầu thép thì bên cạnh nhu cầu nội địa thì hiện tại đã xuất hiện thêm cái nhu cầu xuất khẩu rất là à, nhập khẩu từ các nước ví dụ như là Trung Quốc EU hay là Hoa Kỳ rất là lớn thì nó cũng sẽ là tạo động lực bổ sung trong nguồn cung khiến cho cái việc là giá thép là giảm này thì cũng chưa có thể xảy ra và đối với cả cái giá à, đối với cả cái ờ, đề xuất về việc là tăng thuế xuất khẩu và giảm thuế nhập khẩu thì cái này thì sẽ là lo ảnh hưởng ít đến à, nhóm thép và cũng như là khả năng cao là sẽ không xảy ra và cuối cùng là đối với giá nguyên vật liệu thép thì và giá đầu và giá, giá đầu ra thì chúng tôi dự đoán rằng là nó sẽ làm cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng uh, tương đối à, tiêu cực một chút trong quý 3 và quý 4 và bây giờ thì tôi sẽ sang là cái phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đây chính là cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Hòa Phát, Hòa Sen và Nam Kim thì chúng ta có thể thấy là Hòa Phát ở trong cái slide tổng hợp của tôi thì ở trong cái slide đầu tiên của tôi thì là Hòa Phát có cái kết quả kinh doanh 6 tháng tương đối là tốt là tăng 67% và lợi nhuận sau thuế thì cao gấp 3,3 lần so với cả cùng kỳ đạt 93% kế hoạch nghĩa là nhìn chung là chỉ 6 tháng đầu năm thì Hòa Phát đã cần chuẩn bị hoàn thành kế hoạch rồi đấy cũng là cái lý do khiến cho cái giá của doanh à, dạ, cái giá thị giá của doanh nghiệp ở trên sàn chứng khoán là cũng có được tăng mạnh trong những cái uh, thời gian vừa qua và tiếp theo thì chúng ta sẽ có là thông tin về cái việc là cái uh, cơ cấu doanh thu thì hiện tại cơ cấu doanh thu chính của Hòa Phát vẫn đến từ nhóm mặt hàng thép là khoảng là, là hơn 80 phần trăm và tiếp theo nữa thì là cập nhật về kết quả kinh doanh của Hoa Sen thì 7 tháng 2021 thì doanh thu của Hoa Sen đã đạt là 28.738 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thì đạt 2.737 tỷ thì đây cũng là một cái mức rất là tốt đây cũng là một cái mức rất là tốt và cái lũy kế 10 ờ, tháng niên độ thì cũng đã giúp cho doanh nghiệp là tiêu thụ được 1,9 ờ, sản phẩm 1,9 tấn sản phẩm và tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, gần 5% kế hoạch và sau đấy thì là đến vào hoa sen thì chúng ta cũng có thể thấy là cái thị trường xuất khẩu là đã tăng trưởng rất là mạnh trong 7 à, tháng đầu năm thì đã đạt là 57% trong khi là trước đấy thì 2020 sẽ chỉ có 30% thôi và cái thị phần tôn của hoa sen thì cũng đã có một cái sự tăng à, một cái sự cải thiện tương đối tăng từ 30,43% lên 32,36 đối với cả Nam Kim thì chúng ta có thể thấy là cái lợi nhuận của công ty này thì còn vượt bậc hơn nữa khi mà 6 tháng đầu năm đã đạt là 1.167 tỷ là gấp 20 lần so với cả cùng kỳ năm ngoái hoàn thành 200% kế hoạch và và hiện tại thì là cái ờ, hiện tại thì là chúng ta cũng có thể thấy là cái doanh thu chủ yếu của Nam Kim là đến từ cái mặt hàng ống thép và cái ờ, sản lượng xuất khẩu cơ cấu doanh thu theo thị trường xuất khẩu thì chúng ta cũng thấy là có sự tăng từ 43% lên 58% và cái này cũng cho thấy rõ ràng rằng là các doanh nghiệp đợt vừa rồi là cũng khá là đẩy mạnh cái thị trường xuất khẩu và và giống như là câu chuyện chúng tôi đã chia sẻ ở đầu về cái việc là vì sao bộ tài chính định áp cái thuế và sau đấy thì không áp nữa vậy thì tổng hợp lại thì chúng ta đều nhìn thấy là cái kết quả kinh doanh của ba công ba doanh nghiệp thép này thì đều rất là tốt đều hoàn thành vượt kế hoạch ngay từ nửa đầu năm đối với cả Hòa Phát là nhóm sản xuất cả thép xây dựng lẫn à, là và lò, lò BLS thì đạt là 93% kế hoạch còn những cái doanh nghiệp thép bé hơn như Hoa Sen hay Nam Kim thì đều có cái mức vượt kế hoạch hơn 200 phần gần 200 phần trăm cho đến hơn 200 phần trăm thì đây là những cái ờ, tăng trưởng rất là tốt và không biết rằng là liệu là ba hai quý cuối năm thì những cái doanh nghiệp này nó còn có duy trì được phong độ hay không và trong tương lai năm 2022 thì cái kết quả kinh doanh cũng như là lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thế nào thì chúng ta sẽ cùng để bạn Trung chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái triển vọng cũng như là cái khả năng về cái doanh thu cũng như lợi nhuận của ba doanh nghiệp này trong thời gian tới và vâng, mời chung có thể sang cái phần tiếp theo của ngày hôm nay vâng à, đầu tiên thì à, à nhắc nhắc đến đầu tiên là doanh nghiệp ở Hòa Phát trước thì à, à về Hòa Phát thì à, trong khối phân tích cũng có cái báo cáo cập nhật mới đây của Hòa Phát thì à, với cái sự phóng rằng doanh nghiệp sẽ có mức lợi nhuận giàu khoảng 30.000 tỷ trong khi nửa đầu năm thì đã lãi hơn gần Ờ, đã lãi hơn 16.700 tỷ thì như vậy rằng là cái tổng lợi nhuận của cuối năm thì chúng tôi kỳ vọng là nó thấp hơn một chút so với cái uh, nửa đầu năm thì uh, bởi các cái nguyên nhân bởi cái lý do rằng là cái biên lợi nhuận uh, gộp như chúng ta vừa đã trình bày trên rằng là nó sẽ kỳ vọng rằng thấp hơn một chút so với nửa đầu năm do cái uh, cái uh, giá mặt mà bằng đầu ra đầu vào cũng không còn thuận lợi được như đầu năm nữa tuy nhiên là cái mức biên lợi nhuận này cũng sẽ vẫn sẽ duy trì mức cao nhắc lại quan điểm này và à, trong nửa cuối năm thì à, như chúng ta đã thấy rằng cái việc à, dịch bệnh covid 19 đang xảy ra à, sau khi áp dụng cái uh, nghị định 16 của chính phủ thì uh, hàng loạt các cái công trình xây dựng kể cả dân dụng đến công trình uh, cơ sở hạ tầng thì đã bị trì hoãn khá là nhiều và điều này sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến cái nhu cầu của mặt hàng thép xây dựng tôn mạ và ống thép của thị trường nội địa đây cũng là ba cái mặt hàng chủ, chủ chủ chốt của Hòa Phát và thị trường của doanh nghiệp cũng tập trung tại thị trường nội địa nên do vậy rằng là chúng tôi cho rằng là cái cái mặt hàng này thì à, sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều và cái sản lượng cái sản lượng năm nay của Hòa Phát là đạt khoảng 5 triệu tấn ờ, thép xây dựng và phôi thép thì nhiều khả năng sẽ không đạt được ờ, tuy nhiên rằng là cái ờ, chúng tôi vẫn duy trì cái quan điểm rằng là cái mức sản lượng tổng sản lượng thép của Hòa Phát trong năm nay vẫn ở mức cao bởi sự bù đắp đến từ cái mặt hàng HRC thì chia sẻ một chút về cái khu công nghiệp găng thép uh, khu liên hiệp găng thép dung quất thì có một cái cực kỳ hiện đại đó chính là việc uh, Phát có thể uh, cân đối um, từ cái vấn đề từ ló các uh, uh, gang từ ló cao để ra các sản phẩm thành phẩm thì ờ, công ty có thể lựa chọn là sản xuất phôi uh, vuông để sản xuất uh, thép xây dựng hay là sản xuất uh, phôi dẹt là HRC thì uh, trong cái điều kiện uh, điều kiện thị trường hiện nay sản phẩm HRC cũng nhu cầu khá là cao trong khi thép xây dựng nhu cầu thấp thì uh, doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn là uh, tập trung sản xuất mặt hàng uh, ờ, FH HRC và sẽ bù đắp cái tổng sản lượng của công ty trong năm nay và chúng tôi uh, cho rằng là cái sản lượng HRC của Hòa Phát năm nay sẽ là khoảng là 2,7 triệu tấn và cái uh, điều này sẽ uh, giúp cho cái lợi nhuận của công ty sẽ cán đích khoảng mức 30.000 tỷ trong năm 2021 tóm lại rằng là cái uh, triển vọng của Hòa Phát trong nửa cuối năm cũng vẫn sẽ khá, khá là sáng sủa trong năm 2022 thì uh, uh, bên khối phân tích thì vẫn sẽ duy trì được quan điểm rằng là cái biên lợi nhuận của ngành thép vẫn sẽ có thể sẽ bị giảm so với nửa cuối năm cũng như là nửa đầu năm 2021 uh, ờ, tuy nhiên rằng hòa phát ở phải có cái, cái vị thế rằng là họ uh, trong năm sau thì cũng rất nhiều catalyst có thể hỗ trợ và chúng tôi kỳ vọng rằng là cái cái uh, lợi nhuận của hòa phát sẽ không giảm quá sâu trong năm 2021 và sẽ chỉ giảm ở mức khoảng 8 phần trăm và đặt đâu đó ở mức 28.000 tỷ và các cái luận điểm chính của doanh nghiệp sẽ đến từ cái uh, thứ nhất là cái uh, uh, giá HRC của thị trường uh, quốc tế vẫn đang ở mức khá cao uh, Hòa Phát sẽ bắt đầu uh, xuất khẩu cái mặt hàng HRC này sang Mỹ từ quý 4 đây là thông tin mới và tiếp theo nữa là uh, doanh nghiệp sẽ có sự bổ sung từ cái uh, mỏ quặng mỏ quặng sắt thì mỏ quặng sắt từ Úc uh, theo kế hoạch của doanh nghiệp thì năm 2022 bắt đầu năm 2022 thì uh, cái mỏ quặng sắt này sẽ bắt đầu đưa vào khai thác và có thể sẽ đóng góp à, vào cái à, sản lượng à, và cái nhu cầu nội bộ của công ty và sẽ đóng góp cho cái phần biên lợi nhuận của doanh nghiệp không không bị giảm quá nhiều bên cạnh đó rằng là một số các dự án mới như là cái dự án về công container hay là các dự án bất động sản khu phố đô hương yên cũng thể đóng góp phần nào vào cái triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm sau trong ờ, các năm vâng, tiếp theo năm từ năm ừ. vâng, từ năm 2022 thì doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu Ờ, có kế hoạch là khởi công cái khu liên hợp các tác dung quốc giai đoạn 2 thì chúng tôi sẽ kỳ vọng rằng là cái khu liên hợp này sẽ bắt đầu đóng góp vào cái doanh thu của công ty bắt đầu từ cuối ờ, năm à, bắt đầu từ đầu năm 2024 uh, ờ, về các doanh nghiệp về hoa sen hay nam kim thì uh, thời gian gần đây thì chúng ta đã thấy rằng cái xu hướng rằng là cái thị trường nội địa của Việt Nam mình gặp khó khăn và các doanh nghiệp thì đã đẩy mạnh cái xuất khẩu của mình thì trong đó thì Nam Kim là doanh nghiệp có cái tỷ trọng về xuất khẩu uh, nhiều hơn tất cả so với hoa, hoa phát hay hoa sen và chúng tôi kỳ vọng rằng là cho cái nửa sáu tháng cuối năm này thì Nam Kim vẫn là vẫn là một cái doanh nghiệp mà có thể duy trì được cái uh, lợi nhuận của mình tốt nhất so với các doanh nghiệp khác thì uh, uh, chúng tôi kỳ vọng rằng năm nay Nam Kim sẽ đạt uh, lợi nhuận đâu đó ở mức khoảng 2.200 đến 2.300 tỷ uh, tuy nhiên rằng là trong năm 2022 thì uh, cái xu hướng uh, xuất khẩu sẽ không còn có thể thuận lợi nữa chúng tôi kỳ vọng cái xu hướng thuận lợi này sẽ kéo dài đến hết quý 1 năm 2022 khi mà cái điểm cân bằng mới của thị trường bắt đầu được thiết lập thì cái lợi nhuận của công ty cái biên lợi nhuận gộp biên lợi nhuận dòng công ty sẽ giảm về mức ở các năm bình thường và lợi nhuận của công ty của Nam Kim cũng sẽ uh, sẽ giảm khoảng đâu đó khoảng 50 phần trăm về mức khoảng uh, alo công bố cái uh, ước tính cái lợi nhuận của tháng 7 năm 2021 thì uh, chúng ta thấy rằng cái doanh thu hay sản lượng của Hoa tăng khá là tốt tuy nhiên cái ờ, lợi mức lợi nhuận dòng tức là mức biên lợi nhuận dòng công ty đã giảm khá là nhiều so với quý 2 và cái này thì rất là phù hợp với những gì chúng ta đã trao đổi ở đây và chúng tôi sẽ kỳ vọng rằng Hoa năm nay sẽ đạt lợi nhuận ở mức đâu đó khoảng 4.500 tỷ và sang năm 2022 thì uh, họ sẽ có khả năng giữ cái lợi nhuận ở mức tốt hơn tuy nhiên rằng vẫn sẽ bị giảm ở mức khá là mạnh uh, tương đương chúng tôi tính khoảng là khoảng 30 đến 35% và quay về mức khoảng 3.000 tỷ. Vâng, cảm ơn à, sự chia sẻ của Trung thì như à, quý nhà đầu tư cũng đã thấy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái à, doanh nghiệp hay à, nói chung là lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2021 này bao gồm cả Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen thì đều cũng chưa có gì đáng ngại lắm tại vì do là nửa quý nửa đầu năm thì đã rất là tốt rồi và nửa cuối năm họ chỉ cần cố gắng một chút thôi thì đều sẽ là có một cái ờ, performance là vượt bậc so với cả những cái năm trong quá khứ của họ tuy nhiên thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy cái rủi ro từ năm 2022 trở đi thì đối với cả hoa sen với cả nam kim thì cái rủi ro nó sẽ đến từ cái việc rằng là cái biên lợi nhuận của họ là sẽ bị ảnh hưởng bởi vì do cái hàng tồn kho giá thấp là đã hết và ngoài ra nữa thì là cái cán cân cân bằng cung cầu của thị trường thép thế giới thì có thể là sẽ sẽ cân bằng hơn trong tương lai khi mà bởi vì do chúng ta cũng đã biết rằng là cái giá thép nó tăng thì cũng sẽ khiến cho rất là nhiều những cái supplier hay là những cái người mà sản xuất thép là tham gia vào thị trường gia tăng công suất thì qua đấy là cái việc trong khi thì qua đấy thì trong những năm sau thì cái công suất ngành thép thì nó sẽ tăng lên trong khi đấy thì cái nhu cầu về sản lượng thì có thể là nó sẽ chỉ như thế này thôi và có khả năng là có khi là còn sẽ sụt giảm một chút bởi vì do là Trung Quốc thì sau khi triển khai cái thế vận hội Olympic xong thì có thể là họ sẽ quay trở lại là tăng trưởng về cái việc sản xuất thép nội địa và điều này thì cũng sẽ khiến cho là là cái nguồn nhu cầu về nhập khẩu thép về nhập khẩu thép của các nước là có thể là sẽ giảm thì đấy là một số cái rủi ro về hoa sen với nam kim còn đối với cả hoa phát thì cũng chịu chung một cái rủi ro là về cái nhu cầu là thứ nhất là trong nước thì là liên quan đến dịch covid thứ hai thì là liên quan cũng liên quan đến cái nhu cầu về xuất nhập khẩu như Trung đã nói là có thể là sẽ không nóng như giai đoạn vừa rồi nữa mà nó sẽ nguội đi tuy nhiên thì nó cũng sẽ không giảm quá nhanh nhưng mà ngoài ra nữa thì tôi cũng nhận ra tôi cũng nhận thấy ở Hòa pháp có một cái rủi ro khác nữa mà tôi thấy là Trung chưa đề cập đến đấy là chính là cái việc là trung quốc hai chúng ta đã biết là nó sẽ tăng thêm 70% công suất cho Hòa pháp nhưng mà tuy nhiên thì 2022 thì Hòa Pháp mới bắt đầu triển khai giai đoạn 2 của Trung Quốc và đến 2024 thì mới có được cái ờ, sản lượng tăng thêm đấy nghĩa là từ nghĩa là trong 2022 và 2023 chúng ta sẽ phải chịu những cái rủi ro thứ nhất là liên quan đến việc là doanh thu là không thể tăng được năm nay là là Hòa Phát là tăng trưởng rất là tốt bởi vì do là họ vừa tăng được doanh thu lại cũng như là tăng được giá bán nhưng mà năm sau thì doanh thu của họ không tăng nữa trong khi là cái biên lợi nhuận thì lại có rủi ro là sẽ bị giảm bớt đi thì không biết là cái này thì Trung đánh giá sao thì và cái này thì Trung đánh giá sao ngoài ra nữa thì là tôi sẽ bổ sung thêm một số thông tin khác về cái mỏ quặng sắt tại úc của hòa phát thì cái mỏ này là cái mỏ mà có trữ lượng khoảng 320 triệu tấn công xã công số khai thác thì là khoảng 4 triệu tấn một năm thì cái này sẽ giúp là cho Hòa Phát là đảm bảo được là khoảng 40 phần trăm cái nhu cầu quặng sắt của họ hàng năm và khi và cái quặng sắt thì nó chiếm khoảng 30 đến 35 phần trăm cái nguyên liệu cấu thành nên giá thép thì qua đấy thì cái việc giảm à, cái việc sở hữu mỏ quặng sắt này thì sẽ giúp cho và Phát là không bị phụ thuộc vào cái việc là nguồn cung quốc tế cũng như là cái biến động giá của quảng sắt thì cũng sẽ là không còn là rủi ro lớn như hồi xưa đối với Hòa Phát nữa thì chung có thể uh, cho nhà đầu tư thêm cái quan điểm của em về cái việc là là cái công suất của Hòa Phát sẽ full trong 2022 và 2023. Vâng. Vâng. Thì um, quay lại một chút thì uh, ờ, cái quan điểm của khu phân tích thì uh, năm nay theo ước tính của khu phân tích thì cái ờ, công suất thiết kế tức là cái ờ, sản lượng bán trên công suất của Hòa Phát về thép xây dựng thì năm nay sẽ đâu đó khoảng 80 phần trăm thôi và trong năm 2022 à, và cái HRC thì đang chạy trên trên 100 phần trăm tức là khoảng hơn 100 đến 105 phần trăm và sẽ tương đương khoảng 3 triệu tấn và công ty sẽ bán ra khoảng 27 triệu tấn trong năm nay tức là trong năm sau thì doanh nghiệp sẽ có dư địa là tăng trưởng về cái sản lượng thép xây dựng và cái ờ, về cái triển vọng của mặt hàng này thì em rất là kỳ vọng tôi rất là kỳ vọng rằng là cái ờ, đầu ra của doanh nghiệp cũng sẽ uh, khá là tốt tại vì ờ, trong năm sau thì uh, của phân tích viên Rex thì có kỳ vọng rằng cái uh, sản lượng uh, nội địa sẽ phục hồi nhờ cái nhu cầu đầu tư công mạnh mẽ uh, sau khi dịch covid mà được kiểm soát một uh, kiểm soát thì, thì chính phủ sẽ đẩy mạnh cái vấn đề này còn vấn đề HRC thì về cái nhu cầu về sản lượng à, sản phẩm này thì uh, cũng không không không cần đề cập thêm nữa vì nó rất là tốt còn lại thì uh, đúng như anh duy đã đề cập thì cái lợi nhuận của Hòa Phát trong năm 2022 thì bên VNRX có phân tích thì có cái kỳ vọng rằng là nó sẽ giảm. Tuy nhiên rằng là nếu mà so với Nam Kim Hoa Sen thì cái ờ, giảm, giảm của uh, mức uh, tương đối của uh, so với hai doanh nghiệp uh, tôn mạ thì là khá là nhỏ và Hòa Phát sẽ có một vài các catalyst như em đã đề cập về uh, dự án bất động sản container hay là cái mỏ quặng sắt thì bắt đầu đóng góp vào kinh doanh à, đúng là đây là một vấn đề của ngành thép là trong năm 2022 thì liệu có tăng trưởng hay không thì quan điểm của bên em vẫn là khó có thể duy trì tốc độ này còn về uh, chúng ta nhìn Hòa Phát có thể nhìn về dài hạn về cái đóng góp của uh, cái khu liên các thép Dung Quất 2 thì uh, uh, sang năm 2024 đấy là cái uh, quan điểm thận trọng đấy uh, doanh nghiệp thì uh, có kế hoạch rằng là năm 2022 bắt đầu khởi công và chỉ xây dựng trong khoảng một năm rưỡi thì uh, đóng góp vào năm 2024 thì uh, sẽ bùng nổ về tăng trưởng và đánh giá rằng Hòa Phát là một doanh nghiệp rất phù hợp cho dài hạn còn trong ngắn hạn thì ờ, rõ ràng rằng là cái vấn đề lợi nhuận ở ờ, trong năm tiếp theo năm 2022 và năm 2023 có thể không tăng trưởng nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến cái ờ, sự hấp dẫn của cổ phiếu à, à, cảm ơn Trung và quan điểm của em về nhóm ngành thép này và hôm bây giờ thì tôi sẽ xin phép là tổng hợp lại những cái thông tin ngày hôm nay của chúng tôi về cái việc là update cái triển vọng của nhóm ngành thép thì đầu tiên là chúng ta có thể thấy là cái sản lượng sản xuất và tiêu thụ ống thép và thép xây dựng thì cũng giảm bởi vì do giảm so với cả những cái tháng trước bởi vì do là liên quan đến dịch covid và cũng như là mùa mưa và trong thời gian và trong thời gian tới thì hy vọng nó sẽ phục hồi khi mà covid được kiểm soát và vào những cái tháng cao điểm của xây dựng ngoài ra nữa thì là chúng ta cũng thấy là cái nhu cầu xuất nhập xuất khẩu rất là lớn và cái nhu cầu này là nó đóng góp rất là nhiều vào cái kết quả kinh doanh tốt của các doanh nghiệp trong nửa đầu năm và vì cái nhu cầu xuất khẩu lớn như vậy cho nên à, cái nhu cầu nhập khẩu thép lớn từ EU và Mỹ và Trung Quốc thì nó khiến cho là Bộ Tài chính đã từng có đề xuất rằng là sẽ tăng cái thuế xuất khẩu và giảm thuế nhập khẩu nhưng mà cái điều này thì nó sẽ không xảy ra nữa còn đối với cả cái giá nguyên vật liệu thì chúng và giá nguyên và giá thép đầu ra thì chúng tôi dự đoán là nó sẽ ảnh hưởng bất lợi đến cái lợi nhuận của các doanh nghiệp thép trong thời gian tới à, trong thời gian sau này và kết quả và triển vọng tương lai của chúng tôi thì lợi nhuận của các doanh nghiệp thì trong 2021 thì sẽ vẫn duy trì được phong độ tuy nhiên là 2022 thì nó sẽ có sự giảm và tuy nhiên thì Hòa Phát sẽ là cái doanh nghiệp mà có lợi nhuận là nó giảm ít nhất bởi vì do là doanh nghiệp này có những cái dự án khác bên cạnh những cái dự bên cạnh cái việc là sản xuất thép đấy là ví dụ như là sản lượng và thị phần thép xây dựng của họ sẽ được tăng trưởng tốt thứ hai nữa là thứ hai nữa là liên quan đến là những cái dự án bất động sản và cuối cùng là cái việc là họ có cái mỏ quặng là đóng góp khá là lớn vào cái ờ, cơ cấu giá thành sản xuất thì nó cũng sẽ giúp cho họ tiết kiệm được chi phí rất là nhiều và qua đấy thì là biên lợi nhuận của họ sẽ à, cái lợi nhuận của họ là sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với cả hoa sen và nam kim và hoa sen và nam kim thì năm nay tăng trưởng lợi nhuận rất là mạnh nhưng mà những năm, năm sau thì có thể là sẽ bị ảnh hưởng một chút và quý nhà đầu tư cần phải lưu ý tuy nhiên nếu mà nhìn về dài hạn thì hòa pháp vẫn sẽ rất là vẫn là một cổ phiếu rất là hấp dẫn bởi vì do là chúng ta cũng sẽ thấy là cái việc là nhập khẩu cái việc là nhập khẩu thép từ các thị trường phát triển nó sẽ không phải là một cái xu hướng ngắn hạn và nghĩa là nó có thể là nó đang tăng nóng đợt này và có thể là nó sẽ chứng lại nhưng mà nó sẽ không dừng lại hẳn và đảo ngược bởi vì sao bởi vì do rõ ràng là cái việc cắt giảm khí thải là cái thứ mà tất cả các nước phát triển nó đều được họ đều hướng đến và qua đấy thì là chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam sẽ thành cái công xưởng thép mới của thế giới trong tương lai và thành ra là triển vọng dài hạn của Hòa Phát là vẫn sẽ được đảm bảo khi mà cái dung quất hai của họ được vào hoạt động và qua đấy thì là sẽ tăng thêm sản lượng và tăng doanh thu và lợi nhuận trong 2024 trở đi và đấy là những cái quan điểm của chúng tôi ngày hôm nay về nhóm ngành thép và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là được à, dành ra 5 phút quảng cáo là đầu tiên đấy là về những cái lịch phát sóng của các chương trình của VN Direct và chúng tôi có bản tin la bàn đầu tư sẽ vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần sẽ có cái tiêu điểm vĩ mô và cập nhật tình hình các kênh tài sản đầu tư và chương trình thứ hai sẽ là chương trình tọa đàm đầu tư là chương trình dành riêng cho khách hàng VN Direct về việc phân tích cổ phiếu nhận định thị trường cũng như là đi tìm kiếm các cơ hội đầu tư và chúng sẽ được chúng tôi uh, à, uh, à, livestream vào lúc 3 à, giờ 30 chiều thứ tư hàng tuần quý nhà đầu tư nếu mà muốn tham gia chương trình thì hãy liên hệ với cả công ty chứng khoán VN Direct để có thể có thông tin và có đường link để đăng ký tham dự đối với cả chương trình thứ ba đấy là chương trình cổ phiếu 360 độ là chính là chương trình ngày hôm nay sẽ phát hành phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần thì là sẽ nói các cổ phiếu theo cả hai phương diện là tích cực và tiêu cực để quý nhà đầu tư có một cái góc nhìn khách quan nhất đối với cổ phiếu qua đấy thì đưa ra cái quyết định đầu tư cho mình trong tương lai và cuối cùng chương trình tiếp theo của chúng tôi là chương trình đối thoại PM là chương trình à, chuyên gia ngành là chương trình chia sẻ triết lý và chiến lược đầu tư với những người nổi tiếng là sẽ định kỳ hai tuần một lần vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy và ngoài ra thì chúng tôi có những cái cộng đồng trên Facebook cũng như Stockbook để quý nhà đầu tư có thể tham gia đấy là cộng đồng đầu tư tích sản là cộng đồng chuyên về những cái cơ hội đầu tư dài hạn cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm đầu tư hay tích sản cổ phiếu mà mọi người cùng nhau bàn luận và trên và cộng đồng thứ hai đấy là cộng đồng về cộng đồng giao dịch chứng khoán D-Trade là cái cộng đồng mà chuyên về phân tích kỹ thuật cũng như là tìm các cơ hội lướt sóng ngắn hạn và cái đường link để tham dự những cái cộng đồng này thì sẽ được à, ở trên cái mã QR code chúng tôi hiện lên cho quý nhà đầu tư xem và cuối cùng là bây giờ là chúng ta sẽ sang cái phần hỏi và đáp ngày hôm nay Vâng. À, câu hỏi đầu tiên là cho xin thông tin bán hàng của xuất khẩu là trong nước của Nam Kim và Hoa Sen tháng 8 tháng 7 à tháng 7 tháng 8 thì đã có số liệu chưa thì cái này uh, có thể trả lời quý nhà đầu tư không à, vâng về cập nhật về số liệu thì uh, số liệu tháng 8 thì mới đây nhận chưa chưa có số liệu số tháng 7 thì doanh nghiệp cũng đã công bố trên trang web của công ty các bạn có thể tham khảo ở trên cái trang web của như đây thế thì cập nhật một chút rằng là cái sản lượng uh, bán hàng của uh, hoa sen trong, trong tháng 7 thì vẫn khá là tốt là khoảng 158.000 à, tấn tôn mạ và 30.000 tấn ống thép à, trong khi đó thì doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 123.000 à, tấn tôn mạ và khoảng 3.000 tấn ống thép trong khi đó với Nam Kim thì doanh nghiệp uh, vẫn duy trì cái sản lượng à, sản lượng của Nam Kim tháng 7 thấp hơn tháng 6 một chút là ở khoảng 62.000 tấn và doanh nghiệp à, các doanh nghiệp này đều đã uh, duy trì cái tỷ trọng xuất khẩu à, xuất khẩu à, tôn mạ của mình ở mức 70 80 phần trăm tức là cái uh, thị trường xuất khẩu là cái đóng góp chính cho cái sản lượng uh, khá là tốt của hai doanh nghiệp tôn mạng trong uh, tháng 7 và đang đợi số liệu từ bên đây. Vâng và câu hỏi tiếp theo đấy là cho xin nhận định về mã cổ phiếu TVC thì không biết là Trung có biết cái cổ phiếu này không? không à, ờ, về TVC thì ở bên phân tích không có theo dõi nên em sẽ không ờ, xin không được bình luận để cùng với okay. à, thì uh, theo như quý nhà đầu à, có một câu hỏi khác về nhóm thép trước nhé cho mình xin giá mục tiêu của Nam Kim từ đây đến cuối năm 2021 thì uh, trong cái số mà trước đây mà thì tôi với lại duy cũng đã trong số trong số độ cổ phiếu ấy thì ở cái thời điểm đó thì ờ, trong ở khoảng cuối tháng 7 tôi cũng có duy trì quan điểm rằng là cái cổ phiếu Nam Kim thì vẫn khá là hấp dẫn uh, về mặt định giá uh, tuy nhiên thời điểm hiện tại thì uh, sau thời điểm cuối tháng 7 hôm nay doanh nghiệp đã giá cổ phiếu Nam Kim đã tăng vào đó khoảng 50 phần trăm và tăng mạnh nhất trong các cái cổ phiếu trong ba cổ phiếu chúng ta hôm nay đang bình luận đây thì uh, theo quan điểm của khối viên của phân tích thì là cái mức giá hiện tại thì khá là fair và chúng ta bắt đầu sẽ phải nhìn sang cái mức lợi nhuận của năm 2022 rằng cái mức EPS của doanh nghiệp sẽ giảm đâu đó có có thể giảm đâu đó ở mức 40 50 phần trăm như tôi đã đề cập ở trên và do đó thì cái mức giá hiện tại thì uh, tôi rằng cho rằng là kể cả hoa sen nữa và Nankin những khá là fair thì ờ, cái mức giá quy định giá của Nankin thời điểm hiện tại là khoảng 6,1 lần cũng tương đối là cao so với các số liệu trung bình lịch sử của doanh nghiệp và hiện tại cũng đang giao dịch cao hơn với uh, hoa sen thì uh, cái điều này có thể chúng tôi cho rằng uh, đến từ cái việc rằng là uh, như chúng ta đề cập thì cái uh, thị trường xuất khẩu đóng vai trò rất là quan trọng cho các doanh nghiệp thép trong nửa cái năm nay cũng như là đầu năm 2022 do thị trường nội địa của mình đã bị hít bởi dịch thì uh, uh, Nam Kim là doanh nghiệp mà sở hữu cái tỷ trọng xuất khẩu cao nhất trong ba doanh nghiệp thép nên do vậy rằng là có thể có vẻ như là thị trường đang kỳ vọng ở mức uh, kỳ vọng Nam Kim ở mức uh, định, định giá tốt thì uh, thì hiện tại tôi cho rằng là cái mức định giá của Nam Kim thì đang ở mức fair Vâng, à, câu hỏi tiếp theo đấy là anh có thông tin gì về Hòa Phát đang đi tìm nguyên vật liệu than cốc hay không? Vâng thì à, à, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là à, bổ sung một chút về à, Hòa Phát vừa nãy đi thì à, một năm bây giờ doanh nghiệp cũng có cái dòng tiền khoảng là 40.000 tỷ EBITDA. Tức là dòng tiền về thì à, một là để à, để dành cho cái dự án dung quất hai có thể khởi động thì doanh nghiệp cũng đang rất tích cực à, tìm kiếm các dự án mới đầu tư để tăng khả năng sinh lời. À, trong khi ờ, bối cảnh rằng là có thể sản lượng thép trong năm 2022 uh, ờ, không tăng được nhiều so với năm 2021 nữa thì uh, theo cái uh, cập nhật của tôi thì uh, doanh nghiệp đang có doanh nghiệp cũng đang có ý định là sẽ tìm kiếm thấy các mỏ quặng sắt uh, bên cạnh cái mỏ đầu tiên là Rupert Valley uh, và bên và một, một vài mỏ than cốc thì uh, chúng ta phải biết rằng là các cái vấn đề về M&A hay là mua bán về các cái giá trị các cái tài sản lớn thì đương nhiên là các doanh nghiệp sẽ không công bố và hiện tại thì ờ, ờ, doanh nghiệp cũng chưa chưa công bố cái ờ, mức đầu tư tại cái dự án quan sát đầu tiên của mình của mình cũng chỉ để cũng là vì cái ý định doanh nghiệp sẽ có thể mua các dự án tiếp theo và không không đề cập cái dự án đầu tiên này và theo tôi biết rằng là một vài cái doanh một vài cái mỏ quan sắt à, mỏ than cốc ở úc thì vẫn đang được giao bán ở mức khá là tốt uh, so với cái mỏ quan sắt thì chúng ta đã biết ở đầu năm thì quan sát lại tăng rất là mạnh do vậy là cái mức định giá của các mỏ quặng khá là cao trong khi rằng cái than cốc thì uh, hiện tại thì bắt đầu có xu hướng tăng thôi có thời điểm uh, trước đó thì cũng đang ở mức khá là thấp thấp trong nhiều năm mà do đó rằng là các có rất nhiều doanh nghiệp cũng đang có ý định rằng là sẽ chuyển nhượng các cái mỏ than cốc này ở mức giá tốt thì hy vọng rằng Hòa Phát cũng đã uh, tiếp cận được và có triển vọng sẽ công bố các cái dự án mới này trong tương lai điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo cái nguồn cung À, tránh được cái biến động nguồn cung đầu ra đầu à, đầu vào các cái nguyên liệu chính để sản xuất thép vâng à, câu tiếp theo là Hoa Sen có kế hoạch mở rộng lĩnh vực kinh doanh không ạ khi thị trường tôm mạng cạnh tranh ngày càng cao? Thì uh, cập nhật tại uh, câu trả lời đầu tiên là, phải là không, bởi vì là theo tính toán của khối ờ, phân tích nhân Direct thì ờ, cái ờ, gọi là hiệu suất sử dụng của các nhà máy của Hoa Sen thì hiện tại vẫn chưa full công suất tức là doanh nghiệp vẫn còn dư địa khá là nhiều để gia tăng cái sản lượng nếu quan trọng là cái nhu cầu có hấp thụ được cái công nghệ thôi còn uh, trong đậu của đông năm 2021 thì uh, chủ tịch Vũ cũng đã uh, chia sẻ thẳng thắn rằng là Hoa Sen sẽ không không bổ sung một dự án không xây dựng thêm một dự án sản xuất nào nữa và trong tương lai doanh nghiệp cũng sẽ có một cái điểm nhấn đó chính là cái vật liệu Ờ, cửa hàng à, cái chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng đó là hoa sen home uh, đây đây chính là cái ờ, bước đi trong dài hạn của doanh nghiệp trong khoảng 5 năm tới và cái uh, mở rộng chuỗi sản xuất về ngành tôn mạ tức là mở rộng thêm nhà máy ấy, thì doanh nghiệp không quy định vâng à, câu tiếp theo là hỏi về uh, có theo dõi cổ phiếu VGS không cũng là một cổ phiếu phép đấy ạ mà cho xin nhận định đối với cổ phiếu này thì uh, đầu tiên là cổ phân tích thì cũng không cover trực tiếp và một theo một vài một vài nhận định về ờ, cổ về thép Việt Đức thì uh, theo chúng ta đã biết thì thép Việt Đức có thị phần khá là ổn uh, đứng top uh, 5 top 6 về thép xây dựng và ống thép uh, tuy nhiên rằng là cái quy mô khá là nhỏ so với các doanh nghiệp hàng đầu như Hòa Phát uh, uh, còn cái thì hiện tại thì uh, VGE đã có mức tăng giá khá là ấn tượng trong vòng 2 tháng trở lại đây thì cái này một tháng trở lại đây thì cái này xuất phát theo chúng tôi biết là xuất phát từ cái dự án bất động sản doanh nghiệp đang theo đuổi đó chính là dự án bên Đức uh, Legion ở khu ờ, Vĩnh Phúc thì uh, trong thời điểm là cuối khi thời điểm mà công ty công bố cái báo cáo tài chính quý hai thì cái uh, dự án này đã lên được cái phần ở uh, chi phí dựng dở dang và đang có các thông tin rằng đang được triển khai thì dự án này khá là được kỳ vọng sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho công ty tức là giúp cho cái lợi nhuận công ty có thể tăng lên nhiều lần trong uh, năm 2022 tôi vậy rằng là ờ, giá cổ phiếu của VGS đang phản ánh điều này cô phải nhận định như vậy VGS à, vâng, à, câu tiếp theo đấy là cho hỏi về tiến độ xây nhà máy container đến đâu rồi thì hiện tại thì ờ, thời điểm ờ, đầu tháng tư thì doanh nghiệp cũng đã công bố rằng là đã được uh, ủy ban nhân dân tỉnh bà địa vũng tàu uh, cấp phép xây dựng thì uh, hiện tại thì theo cập nhật của doanh nghiệp thì dự án vẫn đang được uh, triển khai theo đấy, ờ, và đúng kế hoạch thì là đến giữa năm 2022 thì doanh nghiệp sẽ bắt đầu có sản lượng còn chi tiết về dự án thì chắc là sẽ xin đề cập sau vâng à, à, có một câu hỏi uh, nữa à, là sau đây thì tôi sẽ xin phép là trả lời hai cái câu hỏi về một số mã cổ phiếu mà không thuộc nhóm ngành thép à, câu thứ nhất là về TVC thì tôi thấy đây là công ty đầu tư tài chính trí Việt thì rất là mong quý nhà đầu tư rất là thông cảm bởi vì do là thứ nhất là tôi cũng chưa bao giờ nhìn cái cổ phiếu này và thứ hai nữa là ờ, thời gian nó cũng xem xét nó cũng chưa được thấu đáo thì thành ra là nếu mà tôi nói mà có cái gì không đúng thì mong quý nhà đầu tư bỏ qua thì đầu tiên là tôi thấy là đây là cái công ty chủ yếu là liên quan đến đầu tư tài chính và cái ờ, công ty này thì cái tài sản của họ nếu mà mình nhìn trong báo cáo tài chính thì cái tài sản của họ cũng là nó có một cái nó có nó có tỷ trọng liên quan đến các khoản phải thu rất là cao trong khi những cái tài sản khác thì không có mà bình thường là nếu mà những cái công ty tài chính mà tôi cũng có nhìn thử cái sản phẩm cái tài sản là về những cái khoản đầu tư tài chính ý, thì cũng thấy là không có nhiều cái khoản đầu tư hấp dẫn cho lắm cho nên thành ra là về cơ bản thì chắc là cổ phiếu này nó sẽ được hưởng lợi nếu như mà cái mặt bằng lãi suất tăng lên thì một số cái khoản đầu tư tài chính của họ mà nó là đầu tư cố định liên quan đến trái phiếu thì nó sẽ giúp cho họ có lợi nhuận tăng Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ để ý rằng là cái vốn hóa thị trường của cái công ty này hiện tại đang là 1.700 tỷ rồi mà trong khi đấy thì là trong khi đấy thì lợi nhuận một năm cũng chỉ khoảng có tầm 100 tỷ thôi là năm 2020 là cũng tương đối là đột biến thì thành ra là nếu mà mình nhìn cái mức PE hiện tại của cổ phiếu này thì có vẻ như là nó cũng chưa quá là hấp dẫn còn nếu mà cổ phiếu này nó sẽ chỉ hấp dẫn khi mà quý nhà đầu tư biết thông tin rằng là cổ phiếu này là đang có một cái tài sản ngầm nào đấy mà mà ở trong công ty mà quý nhà đầu tư biết là cái tài sản đấy thì có giá trị rất là lớn nó cao hơn so với cả cái vốn hóa nghìn sáu này thì nó sẽ là một cái khoản đầu tư mà có thể là đáng quan tâm thì đấy là một số cái nhận định sơ bộ của tôi khi mà nhìn về mã cổ phiếu TVC còn đối với cả cổ phiếu Idico thì đây là cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp có nhiều dự án ở khu vực cái mép thì đây cũng là một cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp có vị trí địa lý rất là hấp dẫn cũng như là và trước đấy thì là công ty của vốn nhà nước sau đấy thì là đã thoái vốn ở cái vùng giá là 26.5 và cổ phiếu thì hiện tại đang giao dịch ở mức giá 45 thì về cơ bản mà nói thì cổ phiếu này về tiềm năng dài hạn bởi vì nó là khu công nghiệp thì nó cũng là một cổ phiếu mà đáng quan tâm nhất là khi mà có nhà nước thoái vốn xong thì thường là cái kết quả kinh doanh nó cũng sẽ được cải thiện đáng kể khi mà vào tay tư nhân và cái việc ờ, ngoài ra nữa thì là nhưng mà có một cái số một số cái lưu ý đấy là cái vùng cái giá của cổ phiếu của nó cũng đã tăng tương đối nhiều từ cái vùng thoái vốn tức là từ 26 lên 45 và ngoài ra nữa thì là cái vốn hóa của thị trường vốn hóa của cổ phiếu Idico hiện tại là 12.600 tỷ thì nếu mà quý nhà đầu tư mà dùng vốn hóa này mà so sánh với cả cái quỹ đất của Idico so với cả những cái cổ phiếu ờ, bất động sản khu công nghiệp khác thì có thể là nó cũng không quá là hấp dẫn so với cả những cái doanh nghiệp cùng ngành à, ngoài ra nữa thì cái việc là cái tình hình covid hiện tại nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm bất động sản khu công nghiệp tại vì do là chúng ta cũng biết rằng là khi mà covid như thế này thì sản xuất nó sẽ bị đình trệ và vấn đề logistics à, vấn đề vận chuyển nó cũng gặp trở ngại thì những cái thứ đấy nó sẽ khiến cho việc là cái dòng vốn FDI vào thị trường là có thể là nó cũng sẽ không được tốt trong ngắn hạn thì cái này cũng sẽ là cái điều tiêu cực và có khả năng là nhóm bất động sản khu công nghiệp thì nó phải chờ covid xong sớm thì may ra thì mới có những cái đợt sóng mới vâng à, và bởi vì do chương trình cũng khá là dài rồi cho nên là thành ra tôi xin phép là sẽ à, một câu hỏi cuối cùng thôi à, và xin phép là quý nhà đầu tư là sẽ à, trả lời những câu hỏi của quý nhà đầu tư vào những chương trình phần sau và câu cuối cùng là các chuyên gia cho hỏi là thép của các doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế gì để hưởng lợi từ việc là EU và Mỹ tăng cường nhập khẩu thép theo em biết thì các doanh nghiệp thép nội địa trong khối liên minh EU cũng đang đẩy mạnh sản xuất vâng nghĩa là câu hỏi của bạn ý là liên quan đến việc là cái lợi thế cạnh tranh của nhóm thép Pasen và của nhóm thép Việt Nam thì có lợi thế gì không và ngoài ra nữa thì là bạn ấy cũng lo ngại về cái tình hình là gia tăng sản lượng thép của các nước tại châu Âu và mời Chung trả lời cái câu hỏi này cho quý nhà đầu tư vâng thì ờ, đầu tiên là cái lợi thế của thép Việt Nam so với các quốc gia ở châu Âu thì rõ ràng đầu tiên rằng sẽ là cái vấn đề về uh, nhân công thì nhân công Việt Nam thì ờ, nổi tiếng là nó rẻ hơn khá là nhiều so với các doanh nghiệp ở bên khu vực EU bên cạnh đó rằng là uh, ở Việt Nam mình như hoa sen và nam kim thì cũng đã một thị trường uh, khá lâu dài ở khu vực EU nên do vậy rằng em tin rằng là nó có lợi thế về mặt là khách hàng khách hàng lâu dài và bên cạnh đó rằng là chúng ta đã biết rằng EU hay là hay chính Trung Quốc này cũng là một cái quốc gia mà uh, đang cực kỳ tập trung vào cái vấn đề về uh, bảo vệ môi trường Ờ, EU thì đã cho mới đây cũng đã cho ra các sản phẩm mà à, hoàn toàn à, không không tiêu thụ đi carbon thì à, cái vấn đề này nếu mà trở thành xu hướng thì dần dần cũng sẽ à, khiến cho cái chi phí sản xuất của các mặt hàng thép tại EU thì sẽ ngày càng lên ở mức khá là cao à, và ở Việt Nam mình sẽ có mức giá cạnh tranh hơn bên cạnh à, bên cạnh việc à, à, cái chi phí công giá rẻ tuy nhiên rằng tuy nhiên rằng là có cái lo ngại rằng là uh, các cái doanh nghiệp ở châu Âu thì ờ, bắt bắt buộc cái điều kiện là sản xuất đầu vào nó có cái sản phẩm là thép mà không gây hại đến môi trường tuy rằng là bên khối phân tích cũng đánh giá rằng là đây là cái xu hướng khá là khá là dài hạn và trong thời điểm ngắn hạn thì khó thể triển khai ờ, một là do yếu tố về công nghệ và thứ hai là do vì chi phí sản xuất không có thể thay thay đổi một mặt hàng uh, cơ bản trong công nghiệp một cách nhanh chóng như vậy bên cạnh đó rằng là cái uh, thị trường Trung Quốc thì ờ, cũng đã có những cái phản ứng về cái ờ, sản xuất thép của khu vực nội địa và họ đã đánh thuế áp thuế và hạn chế sản xuất để uh, giảm cái sản lượng sản xuất trong uh, nội địa cũng như là cái sản lượng xuất khẩu và cái miếng bánh mà thị phần của, của, của Trung Quốc để lại thì mình tin rằng là Việt Nam mình hoàn toàn có lợi thế trên thị trường quốc tế. Vâng, à, cảm ơn Trung và tôi cũng à, cảm ơn quý nhà đầu tư đã tham gia trao đổi tham gia thảo luận và trao đổi với cả VN Direct chương, chương trình ngày hôm nay thì rất và tôi thấy là vẫn còn rất là nhiều câu hỏi nữa tuy nhiên là cái thời lượng của chương trình thì nó cũng có hạn và cho nên là chúng tôi là buộc đành phải là tạm dừng chương trình tại đây và rất là xin lỗi những câu hỏi mà chưa được trả lời của quý nhà đầu tư và chúng tôi hy vọng là vẫn sẽ quý nhà đầu tư vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình trong những thời gian tới và những cái câu hỏi này của các quý, quý vị thì có thể là đặt vào những cái chương trình tuần sau và chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời